các con cùng tìm hiểu phần kiến thức. Cô có như sau. Bài ví dụ 1. Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh. Trong đó có 315 học sinh nữ. Tìm tỷ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường. Bây giờ các con nghe lại một lần nữa nhé. Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh. Trong đó có 315 học sinh nữ. Tìm tỷ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của toàn trường. Như vậy thì bài toán này cho chúng mình biết điều gì? Cho mình biết là cả trường có 600 học sinh. Cho mình biết một dữ kiện nữa đó là số học sinh nữ là có 315 em. Bài toán hỏi chúng ta điều gì? Bài toán hỏi chúng mình đi tìm tỷ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh của toàn trường. Vậy thì mình thực hiện như thế nào? Bình thường chúng mình sẽ đi tìm tỷ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là chúng ta sẽ lấy 315 chia cho 600. Đúng không các con? Và ở buổi trước thì cô hướng dẫn các con là để thành một phân số. Sau đó đưa phân số ấy về phân số có mẫu số là 100. Còn với bài này, cô hướng dẫn các con chia để tạo thành một số thập phân. Chúng ta sẽ làm như sau. 315 chia cho 600, ta được kết quả là một số thập phân 0,525. Bây giờ ta làm thế nào để đưa thành tỷ số phần trăm?